thánh thơ từ thiên đình bài số 36 chánh pháp thì an định dáng ngày 11 tháng 1 năm 2022 thời kỳ sắp tới là kỳ khảo đạo ái tu chánh pháp ắt thời bình an người đời thế gian cứ nghĩ mình tu ăn chay niệm phật mặc áo tu hành là thời đắc pháp những ai tu đạo không hiểu lý đạo chẳng học lý đời thì không phải là chánh pháp chánh đạo con ơi kỳ ba là kỳ khảo đạo cho các tôn giáo tu theo chánh pháp mới mong thành đạo con ơi đạo giáo vô cực vô biên đừng tưởng cứ tu là đạt chánh quả đường tu muôn nẻo không chỉ tâm đức mà còn phải sửa chính bản thân mình trong suốt đường tu tội gì đã phạm lỗi gì đã mắc những ai tu đắc thì không vọng tưởng danh lợi của phàm mà phải hướng tới tầm cao chỉ tuệ làm cho tâm thức luôn luôn trong sạch luôn luôn nhảy bén để không tổn hại tới mọi chúng sanh tu hiền tu đức là bước mở đầu của đời học đạo thích ca mâu ni đi hết cuộc đời mới tìm ra được lý đạo nên ta cho hay thời này mạt pháp phần lớn người tu đã đi sai đường bởi thiếu chân sư dẫn dắt dẫn dạy lý đời lý đạo ắt phải song hành cho nên thời nay thầy chùa sư sãi sẽ gặp nhiều cảnh bất an bất thường bởi trời chỉ chọn những người tu đúng không cầu lợi rắn không cầu tình bạc mà phải làm cho tất cả cùng biết tu đường chánh đạo con ơi nên biết hết thảy người tu lập hòm công đức thu hút cúng dường phật tử công chúng thì đó công nợ trả quả cả đời không hết nghiệp vậy cho nên tôn giáo chỉ là phương tiện nếu chấp vào đó con sẽ lật đường dẫn con đi tới hồi kết bị thương thượng đế tới đây sẽ ban lệnh mới chỉ một con đường đi tới chánh đạo là cầu minh sư dẫn đường chỉ lối vị minh sư đó còn đáng tu ẩn chờ ngày lóng hoa mở hội tới kỳ thì người sẽ hiện cho ta đã thấy đường đi của đạo thiên đình bán xuống đó là đạo trời mở lối thông thiên cho người giác ngộ con ơi ngày đó sẽ không còn xa chỉ mong con hãy nhận biết tu hành đâu là chánh pháp đâu là chánh quả để con được bước lên một thế giới tốt đời đẹp đạo chào